vào tiền anh em nhé và những ai muốn số đẹp số chuẩn muốn đánh to quất lớn thì hãy liên hệ vào Zalo 0917 317 801 anh em ạ và tương tự như vậy thì ngày mùng 9 tháng 12 4 ghép cho 7 ngày sau sẽ nổ về con 47 74 phải không anh em rất chi là rực rỡ và tưng bừng anh em ạ và ngày hôm sau thì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 độc thủ lô thì duy nhất chỉ có một con về phải không anh em thì mình sẽ lót vào thì tỷ lệ nó về sẽ cao hơn anh em nhé đây tôi sẽ đi chốt độc thủ lô cho anh em đánh ngày mai độc thủ lô tôi sẽ bắt 04 đấy anh em lót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 mùng 6 tháng 12 năm 2021 cho anh em đây. Tôi sẽ bắt giải nhất. Tôi bắt con 1 này. Kết hợp với giải 2. Giải nhì chấm 2. Thì tôi sẽ đi bắt con 8 này. Đấy, rất chi là rực rỡ và tưng bừng phải không anh em? Một ghép cho 8 ngày sau sẽ nổ về con 18 81 anh em nhé.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 vào Zalo cầu kín của tôi tôi sẽ đưa tất cả anh em về bờ vào mỗi tối phải không anh em Vâng và ngày hôm sau 17 được nổ về cho chúng ta một nháy rất chi là đẹp phải không anh em Vâng, tương tự như vậy thì ngày 11 tháng 12 thì tôi sẽ đi bắt xong thủ lô cho anh em tham khảo vào ngày mai. 8 cấp cho 5 ngày sau sẽ nổ về con 85. 58 anh em nhé. Đây là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 Tôi sẽ đi bắt sàn đề cho anh em tham khảo bia hơi trà đá ở trên diễn đàn công khai này anh em nhé. Tôi sẽ bắt con 18 181 7 12 525